rồi dội hồn đã nhỏ con đường nào con đường một dòng sông một dòng sông mà em vẫn thương canh ngồi giặt áo và con đò và câu hò như trôi xuôi buổi sáng ngồi trên đường ngồi ngàn lá đổ con mình một mình quê trời ánh nắng cũng khó khăn soi đá đời mưa về đời mưa về tôi lúa đường có có từ từ từ từ cùng lên mình đang quay nữa ở đây con bi ơi kêu kêu căn bản nè dạ. chơi đâu hồi nãy nó cài cái bản gì xe quay bản được cơ hội thì quay nó mới được ừ. những vui chưa buồn nói mình nghe khẽ con đường nào con đường nào dẫn đến ngày xưa ngày xưa đó mẹ ra nếp cũng lên tóc kén che vui là chồng sau buồn theo gió đông đường bắt, bắt, bắt nhỏ vậy buổi sáng hồi mây trời đi ngoài cỏ rò lên nó ớt lên đâu nát ôm vàng ghét con đầu đĩa nát đầu đĩa này hỏi đến những hỏi ngàn lá đỏ rồi ơi chấm điểm luôn hả đi chia sẻ rồi chứ hả rồi vậy đó thôi